mình đang đi à, tìm à, đường về từ à, Đà Lạt à, mình sẽ né cái quốc lộ 20 mình né cái quốc lộ 20 ra để đi về Sài Gòn để sợ kẹt xe nên mình sẽ đi cái cái đường mà nhiều anh em biker cũng có nói đến mấy lần ha mình đi ờ, DT725 giá quỳ vẫn còn nè hoa ờ, giá quỳ vẫn còn nó tàn rồi nhưng mà nó vẫn còn à, mình đi cái đường này đúng ra thì mình khỏi hành sớm lắm mình đi ờ, mình đi thường mình đi 3 giờ rưỡi 4 giờ không mà nhưng mà tại vì đây là cái đường mới mình cũng chưa đi lần nào mà nó đường trong nó vắng xe rất là vắng xe À, mình thì đi có một mình à, cho nên là mình đợi sáng sớm à, sáng rồi mình mình đi luôn cho nó an toàn à, trên đường đi có gì đẹp mình quay lại cho mọi người xem anh em là chưa biết đường này thì mình cứ à, có thể thử sau khi kết thúc cái cái tour Đà Lạt sáng sớm đường ít xe tải à, khúc cua nhiều những con đường nó cong cong như thế này nhìn nó nó tạo nên cái chất của Đà Lạt đây đa số là người dân tộc hay sao á ừ, đường đẹp chưa đa số là người dân tộc tên tên tên đường tên thôn rất là lạ toàn đồ thổ cẩm không à Đó, người dân tộc chắc rồi đó ừ, đi bên ờ, đường bên ngoài hoài à, quay riết không có cái gì quay cho mọi người xem nên làm trải nghiệm ờ, đường mới rồi ờ, tránh kẹt xe ở đèo bảo lộc ngày lễ nên là mình đi cái đường này luôn nhìn như đường mòn Hồ Chí Minh rất là đẹp hang sơ mà nghe nói có nó cũng xấu đường này cũng xấu nhưng mà chắc không đến nổi xấu mà không kẹt xe thì mình, mình ờ, ban được mấy anh em chơi phân khối lớn ờ, ngại nhất là kẹt xe ô oh, quá đẹp quá đẹp trước khi vô đường DT725 ghé đổ xăng đầy Vô trong đó là không có cây xăng đường bê tông luôn quá dữ đi trải nghiệm vậy mới thích nhé sống nông thôn nay mới chảy nhựa à, đi trời lạnh này nó đỡ văng nhựa hơn phải có khó khăn thôi đường bằng phẳng suốt thì đi nó buồn ngủ hết khó khăn rồi lại đến thuận lợi ha Ôi vô đây 3G của Viettel mà bệnh là bó tay luôn ha lại ờ, năm hai năm nữa chắc đẹp rồi mới để tới 725 rồi mà đường đi tới DT725 cũng đẹp rồi lại đến khó khăn số người còn sót lại anh đây phương tiện di chuyển ờ, chủ yếu là xe công nông đi chen chúc nhau ngoài quốc lộ 20 đi trong này mà có đi chậm chút xíu cũng còn ờ, xem cảnh rồi được Hoa xem đây hai bên đường những cái đồi à, đồi chè cà phê rất là nhiều cái dốc đi lên kìa Bảo Lộc 64 cây chạy bên ngoài đâu có chạy vậy được đâu chạy ngoài mấy ngày lễ này khó khăn lắm co quanh co vậy đó đẹp chưa ôi ôi giống đèo chuối không chuối mà ừ, ở đây chuối còn nhiều hơn đèo chuối Đường này không đi thì đi đường nào trái nước gì một kỳ quá đẹp đẹp như đường Trường Sơn á đẹp quá đẹp nhìn cái đường phun đèo luôn à, đây là cầu à, cầu đa đa dân ha trên à, đường à, tỉnh lộ 725 từ Đà Lạt về cảnh rất là đẹp đây là vị trí mà máy bay co hay check in đường vắng cảnh đẹp không đây bác nghe nghe tiếng tiếng thác nó chảy không thác chảy với lại à, tiếng chim hót cho mọi người xem chờ đấy á chờ đấy mùa nước thì chắc nó đẹp hơn đây là người bạn đi chung đường với mình suốt từ ấy đến giờ rồi giờ giọt về Sài Gòn thôi xem lại lần nữa cái đường đường mình đi ha rất là đẹp anh em nào à, tết tây nào mà đi lên Đà Lạt chơi đi đi về Sài Gòn thứ bảy chủ nhật rồi đó thì à, có thể trải nghiệm cái cung đường này ha mình mới đi lần đầu mình không biết chứ đi ờ. nãy giờ thấy cây xăng dọc đường cũng nhiều trời trước nó thấy khó khăn nghe chứ ờ, qua được một chút rồi thấy chạy đường vậy không nè cho nên mà thấy khó khó rồi ờ, nản không đi là uổng lắm đẹp chưa đèo với núi với chuối nó khó khăn chứ làm cho người ta mạnh mẽ lên thôi cái câu nói cũng hay lắm là không không có thất bại chỉ là trải nghiệm thôi nếu mình xem nó là thất bại thì nó là thất bại còn mình xem nó là một trải nghiệm cần phải học trong đời thì thì nó chỉ là một bài học thôi thay vì học trên trường thì học trên đường rất đẹp ha cuối năm này hôm ờ, hôm trước mình ờ, mình gặp nhiều ờ, nhiều anh chị cũng là chủ doanh nghiệp cuối năm năm nay khó thì nhiều anh chị cũng tâm sự tâm tư nhiều lắm mà mình thấy đúng là cái thực trạng của lao động Việt Nam mình nó đúng là như vậy trời cảnh đẹp quá nhìn mê luôn á à, cái lao động Việt Nam của mình nó đúng là nó có đặc thù nó có đặc thù cuối năm à, doanh nghiệp à, khó khăn thì à, bên cạnh những doanh nghiệp mà khó khăn thì cũng có những doanh nghiệp người ta chọn thời điểm người ta phát triển thì thị trường lao động à, lúc nào cũng à, cũng sôi động hết thì nhiều anh chị uh, thay đổi công việc nếu là bạn mấy mấy anh chị đó cũng may mắn được cái doanh nghiệp khác người ta người ta mời tuy nhiên á, là những cái trường hợp như vậy á rồi cái cây này đẹp quá trời ơi đẹp quá chưa đẹp không chịu nổi luôn rất đẹp à, những doanh nghiệp người ta mời về thì ờ, thì những cái bạn này lại có những cái hình xử rất là kỳ đó là kéo theo một một một số anh chị em mà cùng ekip mình á thì cái chuyện này nó cũng à, bình thường thôi nhưng mà à, nếu như mình à, trong cuộc đời mình đi làm mà có được nhiều người thương mà khi mình nghĩ có nhiều người muốn theo á thì đó là do mình giỏi à, tuy nhiên nếu à, đó là việc nếu như người ta tự nguyện người ta đi theo còn việc à, lôi kéo rồi à, nói xấu doanh nghiệp cũ để cho những cái người mà người ta uh, những anh chị khác không có nhiều thông tin thì ờ, người, người ta quyết định ta bỏ đi thì cái đó là cái cách phá hoại chứ không phải là không phải là cái chuyện ờ, đơn thuần là nghỉ việc à, mà mình à, thấy rất là ngộ là đa số những cái anh chị mà à, nghỉ việc đi qua một cái đơn vị khác tốt hơn á mình mình phỏng vấn nhiều anh em à, xin à, việc á mình thấy một cái thực trạng đó là hồi ơi người ta làm mà người ta làm à, năng lượng mặt trời đó thấy không thấy năng lượng mặt trời không thấy một cái thực trạng đó là <coughs> đa số mấy anh chị khi quyết định nghỉ việc á chọn một nơi khác á mấy bạn có cái nhìn tiêu cực về doanh nghiệp cũ của mình đã từng làm trước đó là cái cái đó là cái cách ờ, không có sòng phẳng với lại cái tổ chức của mình có thể là uh, tổ chức đó không tốt nên dẫn đến quyết định bạn ra đi tuy nhiên là dù gì nó cũng là một cái một cái quá trình mình trưởng thành và tổ chức đó cũng đã từng nhận bạn vào khi bạn cần cần công việc và một cái quan trọng nữa đó là khi mà bạn nhận à, được một cái công việc mới tốt hơn ở một cái đơn vị khác á thì công bằng mà nói các bạn nghĩ lại đi có phải là do được cái kinh nghiệm các bạn tích lũy được từ những cái đơn vị trước đó bạn đã từng làm à, thậm chí nhờ cái name của họ trong cái CV của mình đó mà doanh nghiệp mới người ta sẵn sàng mời bạn với một cái tư cách là à, người đã có kinh nghiệm nhân sự đã có kinh nghiệm cho nên người ta mới đồng ý người ta trả giá cao bởi vì sao thật ra không phải là giá cao mà mà thay vì họ phải bỏ ra một cái khoản ờ, khoản tiền ít hơn nhưng bù lại thời gian và công sức của những cái doanh nghiệp trước đây người ta đã đào tạo bạn á và bạn ờ, làm à, có những có khi là thiệt hại nữa có khi là thiệt hại nữa nhưng mà những cái doanh nghiệp đó người ta trả giá ta đã trả giá cho bạn rồi những bài học đó người ta trả giá cho bạn thì những doanh nghiệp mới người ta không phải trả giá những cái chuyện đó người ta mua những cái mà bạn đã đã đã được trải qua được đào tạo người ta không cần mất thời gian hình như mình đi lộn đường rồi GPS ơi là GPS cho nên là người người à, người ta mới à, đồng ý nhận bằng vào cho nên là nói gì thì nói bạn có được một cái cơ hội mới là do bạn đã có được cái nền tảng và cái những cái cơ hội trước đó do những cái người khác mang lại cho bạn cho nên bạn nên trân trọng điều đó thay vì là bạn lại à, đạp đổ mọi thứ mà bạn đã có điều đó là một cái điều à, ờ, dưới góc độ một nhà tuyển dụng thì mình nghĩ ờ, vì một lý do nào đó người ta sẽ nhận bạn vào vì người ta ờ, tạm thời người ta quá cần chứ còn người ta sẽ không có đánh giá cao những nhân sự như vậy về tính trung thành uh, trung thực ha cho nên là những cái bạn đó thì nên suy nghĩ lại về cái cách làm cái cách đối nhân xử thế cái cách ứng xử เชิญนข้งสูครับ xíu nữa là mấy con chó đây nó dạng ghê nó thấy xe nó không sợ đường này đi mình à, thoải mái cái là không có mấy cái xe tải hành khách ha ô tô con là nhà là cùng thôi không có chạy lấn tuyến rồi đi được nhìn cảnh này kia không đã không đó dưới thung lũng đèo nhiều nhưng mà à, khó thì nó cũng không khó lắm cho nên là mấy anh em nào muốn dập đèo à, hoàn thiện kỹ năng chạy đèo thì mình chọn cung đường này mình đi ờ, mình đi xuống đèo thì ờ, mình đi số thấp một chút để mình hạn chế phải dùng thắng nó có cái máy nó sao kéo lại mình đi số thấp thì nó đỡ phải dùng thắng thì à, cái thắng nó sẽ không có bị à, hỏng khi mà nó phải làm việc quá tải trên đèo thấy cái trường ở đây trường nào cũng ta đùng hết đất nhiều đâu làm gì làm trường học biết chạy à, theo GPS sao mà nó dẫn ra lại quốc lộ 20 mươi ngay chỗ Di Linh trời ơi định chạy ờ, thoát qua đèo Bảo Lộc luôn mình chạy không để ý đường đẹp quá anh cứ ờ, ờ, nhắm nhắm nhắm cái GPS nó cái hướng của GPS rồi thì nó có một đường độc đạo mình chạy mấy cái ngã ba ngã tư mình không để ý nên là nó lại ra quốc lộ 20 mươi mục tiêu là né né cái đèo bảo lộc mà cuối cùng uh, quay lại đèo bảo lộc nhưng mà cái đoạn bên trong chạy uh, thật sự là thích luôn bên ngoài chạy không có nhìn cảnh đâu được nhìn xe không à hy vọng là mình mình sẽ kịp qua mình sẽ kịp qua bảo bảo lộc ra đường đi Đà Lạt thì nó đẹp sẵn rồi đều đi cái đường này ở ngoài ngoài quay riết ờ, mọi người coi nó chán rồi nếu mà được đi được bên trong thì trải nghiệm nó hay không thật sự đường bên trong nó đẹp xe lên giờ này xe lên kẹt chắc luôn đi ờ, đi chơi lễ ờ, đi Đà Lạt ờ, phải tranh thủ về về trước lễ chứ còn trong lễ rồi sau lễ nữa thôi luôn năm nào cũng vậy xe lên quá trời luôn <laughs> tới Đà Lạt là tội nghiệp luôn á hiện giờ mùa dịch bệnh vừa rồi mà giờ mà không có lượng khách mà lên du, du lịch ở trên Đà Lạt mà ít thì cũng khổ năm có mấy mùa chờ cho khách lên chứ dịp này mà không lên nữa là tết hết vui luôn rồi vào đeo bảo lộc đèo này mà kẹt xe đi cũng chán lắm à. xe con xe honda gì cũng lên mình mà không có công chuyện nghe chắc mình cũng ngại đi mấy ngày này lắm đều công việc thì ờ, phải đi thôi vô đèo mà vắng vắng vậy là chắc giữa đèo với dưới đầu đèo là, là kẹt đó thích mấy cái cây màu đỏ đỏ trên cái mảng xanh nghe đẹp quá cuối đèo mà bắn là đầu đèo giữa đèo là đông rồi. À. nhiên thèm cơm kiếm cái quán nào có cơm ăn cơm chắc phải qua đèo chuối quá quá đẹp đang chạy lớn tuyến ghê không đó có vạch à, cấm vượt luôn á à, cứ chạy lấn tuyến thôi à, rất vui họ địa phận mèo chuối qua hết địa phận à, đi, đi hết đèo chuối là hết địa phận của Lâm Đồng rồi trưa xong rồi ăn uống cũng xong rồi giờ là bào về nhà luôn quán cơm miền Tây ha ăn được kia lạnh chạy đã quá trời đã luôn giờ đây nó nóng bà con đua lên đà là quá trời luôn chạy chạy lấn tuyến thấy ghê không làm như đường một chiều luôn á công an người ta ra quân người ta à, giữ lại lấy lại cái trật tự của giao thông đường bộ thì nói này nói kia còn để cho mấy anh chạy thì mấy anh chạy vậy đường hai chiều mà chạy như một chiều á chạy mà thành cái len luôn á chứ không phải là tạm thời vượt qua rồi tấp vô lại đâu nên giờ này lên là kẹt đà bỏ lọc chắc luôn